và chúng ta có được một đấng có thể giải quyết được mọi năng đề trong đời sống của chúng ta. À, buổi sáng nay thì chúng ta sẽ uh, nói về một chủ đề đó là đuổi quỷ hay quỷ đuổi. À, xin kính mời quý vị cùng nhau mở ra với tôi ở trong sách Công vụ sứ đồ đoạn 19. Công vụ sứ đồ đoạn 19 từ câu 13 cho đến câu thứ 20. Bây giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Juda đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Đức Chúa Giêsu trên những kẻ bị quỷ dữ ám rằng ta nhân Đức Chúa Giêsu này là đấng mà Phaolô giảng để truyền khiến chúng bay các kẻ làm việc đó là bảy con trai của Seva tức là một người trong bọn thầy tế lệ cả Judah xong quỷ dữ đáp lại rằng ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ phá Phaolô là ai nhưng các ngươi là kẻ nào người bị quỷ dữ ám bèn sấn vào chúng thắng được hai người trong bọn và hành hạ dữ lắm đến nỗi phải trần truồng và bị thương trốn ra khỏi nhà phàm người Judah và người người Gret nào ở tại thành Efeso đều biết việc đó thì sợ hãi và danh Đức Chúa Giêsu được tôn trọng phần nhiều kẻ đã tin đến xưng tội và tỏ việc mình đã làm còn lắm người trước theo nghề phù phép đem sách vở mình đốt trước mặt thiên hạ người ta tính giá sách đó cộng là 5 muôn đồng bạc ấy vậy nhờ quyền phép của Chúa đạo bèn đồn ra càng ngày càng được thắng thưa quý mà chị em ở đây là một đoạn thánh à, nói về một cái sự việc đã xảy ra trong cái lúc mà Phaolô ông đi truyền giáo ở tại khu vực thành Ephesus và khi mà Phaolô đi truyền giáo như vậy, ông rao giảng tin lành của Chúa giảng đến đâu thì có phép lạ, có quyền năng, có những dấu kỳ chữa lành và đuổi quỷ đến đó. Và khi mà ông nhân danh Đức Chúa Jesus Christ để truyền khiến cho ma quỷ thì chúng nó đều xuất ra khỏi những người mà nó ám. Và nhiều người được nhìn thấy những phép lạ đó, thưa quý mài chị em. Và trong đó có những người là con trai của bảy con trai của Seva. Và những người này đã mạo danh của Chúa Jesus Christ để mà đuổi quỷ trên những người bị quỷ dữ ám họ mạo danh như thế nào ạ à? họ nói là ta nhân danh đức chúa giêsu này là đứng mà phaolô giảng để truyền khiến chúng bay họ cũng nhân danh đức chúa giêsu đúng không ạ họ nhân danh đức chúa giêsu nhưng mà họ nói sao ạ à? là đứng mà phaolô giảng chứ không phải là là đứng mà tôi tin hoặc là là đứng mà tôi đang nói truyền họ nói là ta nhân danh đức chúa giêsu này là đứng mà phaolô giảng để truyền khiến cho chúng bay và trước hết để chúng ta hiểu được <clears throat> à, chúng ta hiểu được cái ờ, cái việc làm của những người này là sai trái như thế nào thì chúng ta biết rằng là bảy con trai của Seva này họ là ai ở trong câu số 14 thì cái thánh cho chúng ta thấy rằng là bảy con trai của Seba tức là một người trong bọn thầy, thầy tế lễ cả Juda như vậy thì Seba là thầy tế lễ của người Juda tức là ông là một thầy tế lễ chuyên thờ phượng của trời ở trong đền tạm và trong đền thờ nhưng bảy con trai của ông á mỗi tuần đều đi nhà hội nhưng mà lại dùng tà thuật để mà làm những cái việc bậy bạ Cha thì làm thầy nhưng mà con thì đốt sách Cha thì dân của tế lễ cho Đức Chúa Trời thơ phượng Đức Chúa Trời rất là tốt Nhưng mà những đứa con này nó lại làm tà thuật Nó đi nó đuổi quỷ trừ quỷ Đến nỗi người ta gọi là nó là thầy trừ quỷ luôn quý bài chị Và bây giờ hết chuyện rồi Thấy Phaolô uh, đuổi quỷ hay quá Bắt trước Phaolô Để mà nhân danh Chúa Jesus sẽ đuổi quỷ ra khỏi những người bị quỷ dữ ám Nhưng mà lần này thì họ không gặp may giống như những lần trước Kinh Thánh nói rằng là quỷ dữ đáp rằng là ta biết Đức Chúa Giêsu và rõ Phaolô là ai nhưng các ngươi là kẻ nào và thế là người bị quỷ dữ ám bèn sấn và chúng thắng được hai người trong bọn mà hành hạ dữ lắm quý mà chị em thấy rằng là lần này họ không còn gặp may như là những lần trước nữa những lần trước họ trừ quỷ theo cách của họ dùng tà thuật thì có thể quỷ nó tạm thời nó nó nó nó, nó rời khỏi hoặc im lặng nhưng mà lần này thì quỷ nó bắt đầu nó trả lời rằng là ta biết Đức Chúa Giêsu ta biết Phaolô nhưng mà các ngươi là kẻ nào ta không biết ở đây trong cái câu chuyện này chúng ta thấy được có rất là nhiều cái lẽ thật mà chúng ta có thể nhận biết để ngày hôm nay chúng ta là những con cái Chúa, chúng ta nhận biết được mình là ai và mình có cái điều gì ở trong Chúa Giêsu Christ. Câu hỏi đầu tiên mà tôi đặt ra cho quý vị ở trong buổi sáng này đó là quý vị có tin rằng có ma quỷ hay không? Ngày hôm nay thì do cái um, ảnh hưởng của một cái cái trào lưu đó là trào lưu duy vật và người ta chỉ tin vào trong những gì mà sách vở nói những gì mà khoa học chứng minh còn những cái gì mà tâm linh đó, không thể chứng minh bằng khoa học thì người ta đều không tin ở những nước uh, phát triển như là ở Mỹ hoặc là châu Âu hoặc là ở những quốc gia giàu có khác thì khi mà khoa học công nghệ bắt đầu phát triển lên người ta chỉ nói theo sách vở nói theo những gì mà ngũ quan tức là năm giác quan con người chúng ta có thể sờ được chạm được thấy được ngửi được nghe được thì chúng ta mới tin là nó có thật còn những cái gì mà máy móc trang thiết bị khoa học không thể nào có thể quay được hoặc là tìm được hoặc là rờ được hoặc là đo đạt được thì họ không tin nó có thật nhưng mà thực tế thì chúng ta thấy ở ngay tại Việt Nam này khi mà chúng ta rao giảng lời của Chúa ở những khu vực vùng sâu vùng xa ở những ở khu vực núi đồi hải đảo xa xôi thì luôn luôn có những quyền lực của ma quỷ thể hiện ra đúng không anh chị em khi tôi đi lên Đắk Lắk thì tôi thấy rất là nhiều phép lạ của Chúa xảy ra cho con cái Chúa thậm chí đôi khi mình chỉ cầu nguyện rất là bình thường vậy đó chứ mà người ta được Chúa đụng chạm quỷ lộ ra và có những trường hợp là người ta cảm thấy giống như điện nó, nó dứt ở trong cơ thể của họ và vợ tôi đi cùng với tôi thì thấy những cái điều đó và chúng tôi biết rằng là Đức Chúa Trời của chúng tôi rất là quyền năng có thể chúng ta ngồi đây chúng ta ở trong cái nơi rất là uh, thoải mái như thế này chúng ta thấy ô Chúa của chúng ta ngày uh, ờ, bình thường quá nhưng anh chị em ơi ở ngoài kia tức là những nơi mà người ta chưa kinh nghiệm được quyền năng của Chúa Giêsu khi mà người ta nghe đến danh Chúa Giêsu Christ và người ta được rờ chạm đến chính Chúa Giêsu người ta không còn là chính họ nữa anh chị em có những người mà họ té ngã xuống họ dậy dậy dậy dậy giống như là con cá mà mình vớt từ dưới nước mà mình mình đem nó lên bờ đó quý vị tại vì người ta khi mà được cầu nguyện người ta được chuyển giao vào trong một cái bầu không khí thuộc linh đó thì người ta cảm thấy giống như là cái nơi họ đang sống nó không phải là chính họ nữa họ như họ được dời vào trong một cái vương quốc sáng láng lạ lùng của Chúa và tại đó họ không cảm cảm thấy như là là bình thường được nữa anh chị em và khi chúng ta sống ở trong một khí thuộc linh như vậy đó thì chúng ta thấy rằng là quả thật Chúa của chúng ta ngày rất là nhiều kỳ có nhiều điều mà chúng ta chưa khám phá được hết ở trong lĩnh vực tâm linh và chỉ có tâm linh con người của chúng ta mới có thể tiếp cận được với Đức Thánh Linh là thần của Đức Chúa Trời mà thôi anh chị em tin lành không phải là tôn giáo Amen không anh chị em có thể chúng ta đăng ký ở trong chứng minh nhân dân của ta là của chúng ta rằng là à, tôi là tôn giáo tin lành à, tôi là tôn giáo thiên chúa giáo nhưng mà anh chị em ơi chúng ta phải hiểu một điều rằng là tin lành còn hơn là một tôn giáo nữa bởi vì chúng ta có một mối liên hệ thật là mật thiết với Chúa Giêsu chúng ta thờ phượng Đức Chúa Trời là vua thiên đàng của chúng ta và Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng quyền năng Ngài quyền năng đến nỗi mà không có một con quỷ nào có thể đáp trả lại với Ngài và có thể đứng nổi trước sự diện của Chúa Giêsu Christ có một lần kia khi mà Chúa Giêsu ngày giảng ở trong nhà hội thì có một cái người bị ma quỷ ám đã la lên rằng là ngài là Đấng Christ con của Cha đang sống. Và thế là Chúa Giêsu ngài quở trách nó và ngài nói rằng là ngươi im đi. Và Chúa ngài truyền lệnh cho nó phải rời khỏi thì nó rời khỏi người đó. Mọi người xung quanh ở trong nhà hội cảm thấy rất là lạ bởi vì cái điều đó chưa bao giờ họ thấy điều đó. Và trong Thánh có tường thuật với chúng ta rằng là rất là nhiều lần Chúa Giêsu ngài đối diện với quyền lực của ma quỷ và ngài đều truyền khiến chúng nó phải lui ra khỏi và chúng nó bị đuổi ra khỏi trước mặt Chúa đến thời của các sứ đồ cũng vậy anh chị em khi mà các sứ đồ họ đi rao giảng tin lành của Chúa thì nhiều quyền lực của ma quỷ bị đuổi ra rồi các môn đồ cũng vậy nữa họ đi họ rao giảng tin lành của Chúa như là Philip khi mà đến tại thành Samari để mà uh, giảng về Đấng Christ thì có nhiều ma quỷ nó nghe như vậy và nó xuất ra khỏi những người mà nam Philip không phải là một sư cũng không phải là một sứ đồ ông không có một cái chức vụ quan trọng hoặc là lớn lao gì trong hội thánh thời bây giờ cả nhưng mà ông có tâm lòng Ông muốn rao truyền tin lành của Chúa Giêsu. Và thế là khi ông rao giảng thì quyền năng của Chúa bày tỏ ra. Câu hỏi đặt ra cho mỗi người chúng ta suy gẫm buổi sáng nay đó là tin lành mà quý mà chị em đang tin đó là tôn giáo chết hay là một tôn giáo đầy quyền năng. Hồi nãy cái người uh, hướng dẫn câu gốc đã uh, hỏi một câu đó là ai thuộc lòng ở trong Roma đồng 1 câu 16 tin lành là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu một cái tin đúng không ạ? Ở trong Roma đoạn 1 câu số 16 Như thế này Thật vậy tôi có hổ thẹn về tin lành đâu Vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi cái tin Trước là người Juda, sau là người Gờ Vậy thì tin lành của Chúa không phải là một tin lành nói suông Không phải là một tin lành uh, theo kiểu tôn giáo con người Nhưng mà tin lành của Chúa là tin lành quyền phép Có quyền phép ở trong đó quý bà cha Dẫu rằng tất cả mọi lễ nghi ở trong hội thánh của chúng ta đều phải diễn ra một cách nghiêm trang ở trong sự kính cẩn và trong sự kính sợ Chúa. À, chúng ta có sự ờ, trật tự rập ràng ở trong tất cả mọi chương trình mọi lễ nghi nhưng mà chúng ta biết rằng là Chúa của chúng ta ngài vượt trội hơn những lễ nghi đó của con người có những khi Chúa thăm viếng chúng ta chúng ta nhảy múa chúng ta vỗ tay chúng ta được tự do để tôn cao Chúa của chúng ta có những khi Chúa ngày đụng chạm chúng ta chúng ta té ngã trong sự hiện diện của Chúa hoặc là uh, rồi chúng ta được nhận lãnh cái sự chữa lành của Chúa sau khi chúng ta nhóm lại nữa quý mà cha vậy thì tính lành của Chúa không phải chỉ là một cái tôn giáo chết có một ông sư kêu nói rằng là nếu mà lấy những dấu kỳ phép lạ quyền năng ra khỏi tinh lành của Chúa đó thì tinh lành của Chúa nó không còn là tinh lành nguyên thủy ngày xưa và tinh lành của chúng ta trở về con số 0 giống như là những tôn giáo ở trong thế gian này người ta nói rằng là đạo nào cũng như nhau hết nhưng mà đạo tinh lành của chúng ta lại khác biệt à đạo tinh lành của chúng ta có quyền năng à và chúng ta biết rằng là ở trong tối á, quý mà che ma quỷ nó nhìn thấy chúng ta có sự gì của Chúa nó biết được có sự gì của Đức Chúa Trời ở giữa chúng ta nhưng mà câu hỏi đặt ra đó là con cái chúa ngày hôm nay có liệu biết rằng là đức chúa trời đang ở trong chúng ta hay không ma quỷ thì nó biết rằng là chúa cùng với chúng ta nhưng mà chúng ta không biết rằng là chúa cùng với chúng ta anh chị em đây là một trong những nguy hiểm những khi mà quỷ nó xuất hiện ra người ta đều sợ hãi bỏ chạy lần đầu tiên tôi thấy quỷ nó lộ ra quý mài cho em quý vị biết rằng tôi sao không tôi nổi da gà luôn quý mài cho em không dám đến gần luôn tôi nói, ồ chỉ có mấy mục sư đó mới cầu nguyện đủ quỷ thôi chứ còn tôi tôi né ra tốt rồi vợ tôi cũng vậy nữa từ bé tin chúa nhưng mà khi mà được chúa thông viết ở trong hội thánh cuối tuần á thì vợ tôi nhìn thấy những dấu kỳ phép lạ quyền năng của chúa có những khi quỷ lộ ra vợ tôi y như tôi luôn cũng sợ cũng né ra bên không dám đến gần sợ là, nào nó khi mà xuất ra khỏi người đó nó nhập cho mình hoặc là nó sẽ gây rắc rối cho mình nhưng cảm ơn chúa bây giờ chúng tôi khác rồi nhưng mà ngày trước đó, khi chúng tôi chưa biết là thần của Chúa đó thì chúng tôi sợ lắm khi mà nhắc đến ma quỷ đó, là chúng tôi cảm thấy mình phải tôn trọng nó bởi vì nếu mà mình mà có lỡ mà mình lỡ lời gì đó có thể là nó sẽ quấy phá mình và đấy là một trong những cái điều mà chúng tôi sau khi được Chúa giải cứu ra khỏi những cái suy nghĩ đó chúng tôi thấy rằng chúng tôi thật sự là ngu xuẩn chúng tôi không muốn cho bất cứ một con cái Chúa nào giống như, giống như chúng tôi cả quý mài cho em bởi vì chúng ta cần phải sống ở trên mức trung bình của lời Chúa ngày hôm nay con cái Chúa chúng ta đang sống ở dưới mức trung bình là chúng ta đi học mà chúng ta không đạt được điểm 5 mà chúng ta chỉ đạt được điểm 4, điểm 3 thôi và có nguy cơ ở đây lớp nó quý mài cho em quý mài cho em có quan tâm rằng Chúa Ngài đang đẹp lòng đời sống của chúng ta hay không hay là chúng ta chỉ đi học rồi chúng ta không quan tâm đến điểm số của mình và chúng ta biết rằng là có những người họ đi học á họ không quan tâm điểm số á thì những người đó chỉ mài mòn ghế nhà trường chứ không có kết quả gì cả và má quỷ là kẻ có thật Satan là kẻ cai trị cao nhất ở trong vương quốc của nó ở trong Matthew đoạn 12 câu số 26 chúng ta thấy rằng là ma quỷ nó là kẻ cai trị như thế nào. Nếu quỷ Satan trừ quỷ Satan ấy là tự nói chia sẻ nhau thì nước nó làm sao còn được ứ. Ở đây Chúa Giêsu đang hé lộ với chúng ta rằng là ma quỷ nó có một cái sự hiệp nhất. Nó không có trừ lẫn nhau và nó có một cái vương quốc, nó có một đất nước. Đôi khi chúng ta nghe về ma quỷ chúng ta nghĩ rằng là ôi nó làm cái gì mặc kệ nó và chúng ta cũng chẳng biết được rằng là ma quỷ nó có một cái tổ chức hoặc là có một cái vương quốc trật tự như thế nào ở đây Chúa Giêsu ngài nói rằng là có một vương quốc của sự tối tâm và vương quốc đó nó đoàn kết nó hiệp một và nó rất là yêu thương nhau đó quý mài chị em quý vị biết rằng là ma quỷ nó đoàn kết hơn con người chúng ta nhiều không vương quốc của ma quỷ nó tồn tại từ thời trước Adam cho đến bây giờ cả là mấy chục ngàn năm rồi và ma quỷ nó được tạo dựng nên trước con người của chúng ta nữa quý mà cha Nó khôn hơn chúng ta rất là nhiều, nó sức mạnh hơn chúng ta rất là nhiều Và bởi vì cái con người chúng ta khi mà Chúa dựng nên Vốn hoàn hảo tốt đẹp giống như Đức Chúa Trời Nhưng mà con người của chúng ta đã nghe theo lời của quỷ vương và chúng ta đã ăn lấy trái cấm Chúng ta mất đi quy quyền đó Và thấy vì là một người cai trị thế giới thì chúng ta trở thành người bị trị Adam và Eva đã phạm tội và bị đuổi ra khỏi à, vườn Eden và giống giống con người chúng ta bắt đầu từ đó sống ở trong sự tối tâm tội lỗi và bị rủa xả, bệnh tật, rồi nhiều cái đau khổ, mất mát, đau thương xảy ra. Nhưng cảm ơn Chúa Giêsu ngài đến thế gian này để tìm và cứu chúng ta, ngày chuộc chúng ta ra khỏi những cái sự cai trị của ma quỷ. Và Chúa ngài tha thứ mọi tội chúng ta, ngày cho chúng ta được sống lại và chúng ta được đồng ngồi ở trong ánh ở trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ. Từ vị thế bị trị chúng ta trở thành người cai trị trở lại trong Chúa Giêsu Christ. Chúng ta không còn sống ở dưới cái sự cai trị của ma quỷ và vương quốc tối tâm của nó. <clears throat> Và cảm ơn Chúa, ma quỷ sau khi mà nó lấy đi cái uy quyền mà Đức Chúa Trời ban cho con người chúng ta bởi sự phạm tội của Adam vậy và thì nó được gọi là vua chúa của thế gian mờ tối này nó được gọi là chúa đời này nó là con rồng lớn là con rắn đời xưa ở trong Tô nhì đoạn 4 câu 4 rồi khải quyền đoạn 12 câu 9 có chép như vậy nhưng mà cho dẫu rằng nó là chúa của thế gian mờ tối này hoặc là nó làm là ờ, làm trùm của đời này đi chăng nữa thì nó cũng không thể nào thắng được Chúa Giêsu của chúng ta ngài chính là đấng tạo hóa là đấng đã dựng nên muôn loài vạn vật Ngài dựng nên thiên sứ thiện và Ngài cũng chính là Đấng đã dựng nên những thiên sứ sa ngã được gọi là ma quỷ ngày hôm nay. Chúa không dựng nên cái ác quý mà chị em nhưng mà bởi vì cớ những thiên sứ đó họ đã nổi loạn và họ đã đã, đã, đã chống nghịch lại với Đức Chúa Trời và trở thành thế lực gian ác của ma quỷ. Và khi mà Đức Chúa Trời Ngài dựng nên Adam vậy và để mà cai trị và cầm quyền ở trên đất này thay thế cho Lucifer và những cái thiên sứ sa ngã thì ma quỷ nó tìm cách nó lấy lại cái cái điều đó nhưng mà cảm ơn Chúa rằng là Chúa ngài đã can thiệp và Chúa khiến cho ma quỷ nó không thể thành công được quý mài chị cảm ơn Chúa trong danh Đức Chúa Jesus chúng ta là người đã thắng và chúng ta có một cái uy quyền để chúng ta cai trị ở trên những thế lực gian ác của ma quỷ ngày hôm nay hội thánh của Chúa thiếu vắng đi rất là nhiều những dấu kỳ phép lạ quyền năng chữa lành hoặc là đủ quỷ bởi vì cơ chúng ta không biết được đứng mà chúng ta đang thờ phượng là ai như thế nào chúng ta thiếu đi cái, cái uy quyền ở trong Chúa Jesus là bởi vì cơ chúng ta không có một cái sự liên hệ mật thiết với Chúa Jesus Christ làm Chúa, làm chủ đời sống của chúng ta. Tôi đã gặp tiên tri Tibiusua và ông nói với chúng tôi rằng là những cái bí quyết để chúng tôi có thể đuổi quỷ chữa lành ở trong các hội thánh của Chúa không phải là bởi vì chúng tôi có sử dụng một cái ờ, gọi là một cái uh, bí quyết đặc biệt nào hết. Nhưng bí quyết của chúng tôi đó là quỳ gối cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện và đọc kinh thánh. Chúng tôi có yêu mến Chúa, chúng tôi khao khát Chúa, sự Chúa đổ đầy. Chúng tôi suy gẫm lời của Chúa mỗi ngày cứ sống cho Chúa. Và khi chúng tôi đầy dạy Chúa, chúng ta bước đi thì quỷ thấy chúng tôi, thấy Chúa Giêsu ở trong chúng tôi, chúng nó sợ, chúng nó la lên được thôi. Khi một người đầy dạy Chúa đó quý mà chị em thì ma quỷ nó nhìn thấy Chúa ở trong người đó. Có thể chúng ta không nhìn thấy Chúa ở trong chúng ta. Thậm chí chúng ta cũng không nhìn thấy Chúa ở trong lẫn nhau nữa, nhưng mà có một kẻ nó nhìn thấy ở trong thuộc linh đó quý mà chị em. Thì Chúa cho mắt tâm linh của chúng ta được mở ra. Khi các sứ đồ họ đi rao giảng tin lành của Chúa đuổi quỷ thì Chúa Giêsu Ngài đã nói rằng là ta nhìn thấy quỷ Satan từ trời xa xuống như chớp tức là con mắt thuộc linh của Chúa Giêsu ngài nhìn thấy quỷ Satan nó rớt xuống lợp đợp lợp đợp khi mà các sứ đồ nhân danh Chúa Giêsu đuổi quỷ nhưng mà các sứ đồ đâu thấy đâu đúng không ạ các sứ đồ họ vui mừng họ trở về với Chúa nó đang là ô lạy Chúa vì cái danh Chúa các quỷ phục chúng tôi nhưng mà Chúa Giêsu ngài nhìn thấy còn còn rõ hơn họ nữa họ nói là họ, Chúa Giêsu nhìn thấy rằng là khi các ngươi cầu nguyện đó thì ta nhìn thấy quỷ Satan nó rớt xuống từ trời xa xuống như chớp giống như là sung rụng vậy đó quý mà cho em biết rằng là khi mà chúng ta nhân danh Chúa Giêsu Christ thì quỷ nó cung sợ và nó bị té ngã không quý mà chị em ông mục sư Jonas uh, trước đây ông là một người uh, làm tà thuật và ông là một người thường hay đi hội họp với là quỷ Satan ở trong cái thế giới tà linh và có một lần kia khi mà ông uh, đi tham dự một cái buổi uh, hội nghị của Satan ở trong cái giới tà thuật đó quý vị thì ông nghe cái quỷ kia nó về tường thuật lại báo cáo lại với Lucifer và quỷ vương rằng là uh, uh, người cơ đốc thế này thế kia và khi cái con quỷ nhỏ đó bắt đầu nói về danh Chúa Giêsu đó quý vị vừa vừa mới nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ thôi là nguyên một đám quỷ ở trên cái bàn họp đó nó ngã xuống con quỷ vương nó đang ngồi trên trên ngai vàng đó nó ngã té xuống sắc mặt luôn và ông ông mục sư đó ông Jonas sau này ông tin Chúa ông nói rằng là qua cái điều đó tôi mới nhận biết rằng danh Chúa Giêsu Christ nó khủng khiếp như thế nào khi mà con quỷ mà nó ngồi nó họp nó nói chuyện nhắc đến danh Chúa Giêsu Christ thôi là ngã gãy cổ rồi câu hỏi đặt ra đó là tại sao ngày hôm nay có nhiều người họ nhắc đến danh Chúa Jesus Christ nhưng mà danh đó không có quyền năng trên họ quý vị biết rằng là ma quỷ nó biết Đức Chúa Trời và nó run sợ không quý mà cho em ở trong gia cơ gia cơ đoạn số 2 gia cơ đoạn số 2 câu số 19 ờ, Ngươi tin rằng chỉ có một Đức Chúa Trời mà thôi Ngươi tin phải Ma quỷ cũng tin như vậy và run sợ Ma quỷ nó biết Nó tin đúng không? Nó tin có Đức Chúa Trời luôn nhưng mà nó sao quý mà cho em nó run sợ ngày hôm nay nhiều người tôi thấy còn cứng đầu hơn ma quỷ nữa quý vị tức là họ không tin chúa và họ cũng không sợ chúa luôn nhưng mà ma quỷ thì nó lại tin và nó lại run sợ tức là ma quỷ nó có đức tin hơn cả những người vô tín ngoài kia nữa quý mà cha bởi vì ma quỷ nó là dạng linh nó có thể nhìn thấy được ở trong thần linh nó nhìn thấy ở trong giới linh rằng là đức chúa trời đức thánh linh và chúa giêsu christ là những thân vị có thật nó nhìn ở trong linh giới đó quý vị nó nhìn biết được ai là người thuộc về Chúa ai là người có sự gì của Chúa còn chúng ta nhìn thuộc thể đó quý vị không bao giờ quý vị nhìn thẳng được vào trong bóp tiền của người khác có bao nhiêu tiền đâu nhưng ma quỷ nó nhìn một cái một thôi nó nhìn xuyên qua nhìn quý vị ở bên trong bên ngoài có cái gì luôn nó biết được tiểu sử của chúng ta nó biết được hiện tại của chúng ta như thế nào quý mà chị ma quỷ nó rõ con người lắm cho nên nó có quyền ở trên những người thuộc về nó nó cai trị nó muốn cho ai sống là sống muốn ai chết là chết quý vị thấy rằng là khi mà người ta nói về cái việc đủ quỷ ở trong thế gian này đó khi mà người ta không có Chúa Giêsu người ta muốn tìm cách đủ quỷ người ta làm gì người ta sẽ đi cúng giải hạn đúng không ạ tức là sao à để ông thầy đó nhờ ông thầy đó cúng giải hạn tức là trục sức từ tài vậy đó là họ phải cúng cái này cái kia trái cây rồi ai mà giàu có thì cúng cái con này con kia rồi xong rồi đốt nhang cái lại nó cái rồi sẽ dạ xin mời ông đi ra khỏi tôi không có một cái chỗ nào người ta nói ê cái thằng quỷ cái mày đi ra khỏi nhà ta không có đúng không ạ à? không có một cái ông thầy nào mà gan dám nói là sao thằng quỷ mày ám như này hả mày làm người này khùng người điên hả mày đi ra khỏi nhà tao có không không ở thế gian á người ta không biết chúa đó người ta phải lại dạ con lại ông con lại bà ra khỏi nhà của tôi tôi lại cô hồn cái đảng tôi không biết ông đó ông nào hết á nghe đến ma quỷ là người ta rung người ta phải đốt nhang ta lại nữa quý ông bà chị em tại sao vậy tại vì người ta ở dưới quyền của nó ở trong thế gian này không có ai có quyền trên ma quỷ với quý mà cho em khi mà Chúa Giêsu ngài lấy quyền năng của Đức Chúa Trời để đuổi quỷ thì có những người Pharisee á họ đến nói rằng là Chúa dùng phép chú quỷ mà trừ quỷ người này nhờ Beelzebul là chú quỷ mà trừ quỷ đó thôi Chúa Giêsu nói rằng là nếu mà ta nhờ Beelzebul là chú quỷ mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ ý của Chúa Giêsu ngài nói rằng là nếu ta dùng quyền năng của Đức Chúa Trời là đấng cao cả nhất ở trên vũ trụ này mà ta không đủ quỷ được thì các ngươi dùng quyền năng nào để mà đủ quỷ nếu Đức Chúa Trời là đấng cao nhất mà không đủ quỷ được thì sau này con các ngươi đó dòng dõi ngươi sẽ nhờ đấng nào mà chủ đủ, đủ quỷ trừ ta cho nên Chúa Giêsu ngày cho ta thấy rằng là chỉ có Chúa là đấng có quyền năng cao nhất có uy quyền cao nhất ở trong thuộc linh và nếu mà Chúa Giêsu không đủ quỷ được á, là không có bất cứ con người nào trên thế giới này có thể đủ quỷ được quý bà cha Người ta chỉ có thể đốt nhang khấn giấy gian sinh ông này bà nọ thôi, đừng làm khổ tôi nữa, đừng làm khổ nhà tôi nữa, đừng làm khổ dòng dõi con cháu của tôi nữa. Người ta gọi là những ông khuất mặt khuất mày đó quý vị. Người ta sợ đến nỗi phải lập mam, lập uh, lập am, lập miếu. Quý vị thấy rằng là có những cung đường á, nó chuyên môn cướp giết người ta. Đi cái chỗ đó là ý như là bị tai nạn và người ta sợ quá không biết làm sao người ta biết rằng là có có cái cái cái cái, cái cô hồn cách đảng đó, đó ở ngay chỗ đó và thế là người ta lập ra cái am cái miếu ở đó để đốt nhang mà thiệt đốt nhang cái là mấy ngày sau nó êm đốt nhang cái là nó không có, có, có gây tai nạn nữa nhưng mà sau một thời gian nữa thì lại tiếp tục xảy ra thế là thấy đốt nhang không xong rồi cúng à, cúng chuối rồi cúng này cúng kia thì cúng nó êm rồi lại cứ phải liên tục như vậy anh chị em cứ phải lệ thuộc nó phải khúm núm và phải quỳ gối phải thờ phượng nó thì nó mới để cho yên đây là cái công việc của ma quỷ nó luôn luôn cướp giết và quỷ diệt và nó khao khát con người thờ phượng nó quý mà chứ cho nên là con cái chúa chúng ta nhận biết được cái mưu kế của ma quỷ và chúng ta phải thờ phượng đức chúa trời và chỉ thờ phượng một mình chúa mà thôi khi chúng ta nói về cái cụm từ thờ phượng thì cũng nói về cái sự đầu phục và cái sự thuận phục uy quyền của đức chúa trời thuận phục lời của chúa có những người họ thờ phượng chúa nhưng mà không giữ lời chúa quý mà cho đó không phải là sự thờ phượng thờ phượng thật đó là người Vừa thờ phượng Chúa mà vừa vâng giữ các điều răn của Chúa nữa. Không thể nào mà vừa thờ phượng Chúa ngày Chủ nhật mà qua qua ngày thứ hai chúng ta lại đi chùa, chúng ta lại đốt nhang, chúng ta lại quỳ gối, chúng ta lại uh, thờ lại ma quỷ giống như trước đây. Từ thứ hai cho thứ bảy chúng ta đi chùa nhưng mà qua ngày Chủ nhật chúng ta lại đi Chúa. rốt cuộc là Chúa thì không biết là chúng ta bên chùa bên Chúa nữa cuộc đời của chúng ta nó trở thành Chúa và anh chị em ơi chúng ta cần phải xác định trong đời sống của chúng ta ai là đứng mà chúng ta thờ phượng phục vụ đừng bao giờ đi hái hàng đã nhờ tay chúa rồi đừng bao giờ mua bùa ngải hoặc là đi thầy bà để mà, mà cho mình được sự bảo vệ hoặc được phước ở trong công việc của mình tôi đi lên đắk lắc và tôi nhìn thấy có nhiều cái cảnh trạng đau lòng lắm quý mà chị em con cái chúa ngày hôm nay chủ nhật thì đi nhà thờ nhưng mà ngày thứ hai lại uh, đi những thầy bà rồi xin bùa ngải thậm chí là bỏ cái cái cái bùa trong bóp vào trong nhà thờ thờ phượng hát thánh ca rồi nhảy múa nhưng mà khi mà nhắc đến cái từ đuổi quỷ và chữa lành đó quý vị thì những người đó nhảy đanh đảnh lên quý vị thấy ghê không cũng thờ phượng chúa đó nhưng mà khi mà nói rằng là ai mà đuổi quỷ chữa lành giống như kinh thánh đó là tà giáo hết ngày hôm nay chúa ngài đang dấy lên ở tại khu vực đắk lắc có rất là nhiều tôi tới chúa và nhiều con cái chúa có cái ơn cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ họ đặt tay cầu nguyện quỷ xuất ra bị đuổi ra có nhiều người được thăm viếng thậm chí họ được ơn hơn cả tôi trong sự cầu nguyện nữa cứ giơ tay lên cầu nguyện là cái người kia lắc lắc lắc lắc lắc lắc rồi té ngã xuống nhiều khi quỷ lộ diện nó xuất đầu lộ diện và nó đi ra khỏi cái người mà nó đang ám theo như là lời kinh thánh ngày xưa luôn nhiều khi đang giảng lời chúa ông mục sư đang giảng ở trong hội thánh quỷ ngồi dưới la lên thế là ông mục sư ông nhân danh chúa Christ đuổi nó đi thì nó đi vậy đó có những người ở trong nhà thờ theo kiểu mà truyền thống họ không tin vào trong ân tứ quyền năng của Chúa họ nói rằng là mấy cái người đủ quỷ chữa lành theo như uh, thời xưa đó thì đều là tà giáo ngày hôm nay hết à, họ lập luận rằng là bây giờ không còn có chữa lành quyền năng giống như thời xưa nữa thời đó là đã qua rồi kết thúc rồi bây giờ ngày hôm nay là không có còn đuổi quỷ chữa lành gì hết đó tôi thắc mắc ủa ngạc nhiên sao mấy người này lại căn cứ vào trong cái chỗ nào cho thánh mà lại nói rằng là ngày hôm nay không còn có chữa lành quyền năng phép lạ nữa thế là có nhiều người họ giấy lên họ chống lại những tôi tơ chúa cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ đủ quỷ và quý vị rằng là có nhiều người họ đã bị mất mạng bởi vì cớ họ chống đối lại với công việc của Đức Thánh Linh quý bà chị khi mà tôi đi lên đó <clears throat> cùng với những anh chị em thì những người đó nói với tôi một sư cái nhà này nè là cái ông chấp sự trong hội thánh đó ngày xưa ông nói rằng là những ai mà nói tiếng lạ đều là ma quỷ là tà giáo ông chết rồi hỏi sao vậy ung thư rồi qua nhà khác đi ngang một đoạn nữa nói đây cái nhà này nè bà vợ bà bị ung thư bà chết bởi vì cớ nói rằng là đủ quỷ chữa lành là tà giáo nói tiếng lạ là tà giáo rồi đi một chút nữa cái nói rằng là cái ông đó đó ngày xưa ông cực kỳ chống đối quyền năng thánh linh của chúa là một sư và chúng tôi không nói cái gì hết chúng tôi vẫn tha thứ chúng tôi vẫn cứ tiếp tục phục vụ chúa như vậy còn ngoài kia ông đó ông đang đạo giếng ở nhà của ông ông đứng sau đó ông lui cuồng sau đó rớt từ trên rớt xuống và cái cây mà cái cây đào giếng với cái cây nhọn nhọn á cái cây sắt á ở để dưới á, mà nó sọt qua một cái từ dưới cái cái cái ờ, cái cái cái ờ, cái, cái hậu môn của ông á sọt ngược lên cái xương cột sống xuyên thẳng lên trên đây luôn trên từ nguyên bài trang bởi vì Chúa nói rằng là nó phạm đến con người thì còn được tha nhưng mà nó phạm đức linh thì dầu đời này hay là đời sau cũng không bao giờ được tha quý mày chứ và khi tôi nghe điều đó tôi kính sợ danh Chúa vô cùng có thể chúng ta không kinh nghiệm được những cái điều đó chúng ta đừng có nói vậy Giống như người Pharisee thời xưa họ nói rằng là Chúa Giêsu dùng phép chú quỷ mới trừ quỷ. Họ nói trong cái sự vô tín và trong cái sự kiêu ngạo, trong cái sự ganh tị quý mà chứ. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta có thể nhận biết được chúng ta đang ở đâu ở trong bản đồ thuộc linh. Nếu chúng ta bị người khác nói này nói kia, giống như Chúa Giêsu đã từng bị bắt bớ và bị nói hành. Quý mà chị em ơi, hãy tha thứ cho những người đó, đừng có nói nghịch lại với họ. Tại vì chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời của chúng ta không bỏ qua cho những ai nó phạm đến danh của Chúa đâu dù là con của Chúa nhưng mà nếu nó phạm với danh của Chúa vẫn bị xử như thường quý mà cho em nghĩ rằng là mình là tin Chúa rồi Chúa không đụng đến mình hả nếu quý vị đọc lại trong sách xuất ký ký quý vị sẽ thấy rằng là có một lần Đức Chúa Trời ngài đã hiện ra và rồi giết môi xe đó quý vị quý vị biết không bởi vì cớ môi xe không chịu cắt bì cho con trai của mình và Đức Chúa Trời ngài đã tìm thế để giết môi xe và thế là bà vợ của môi xe đã lấy con dao bằng đá để mà các bì quăng trước mặt ờ, mô xe và nói rằng là ông là huyết lan cho tôi bởi vì cớ mô xe đã không có quyết định dứt khoát chọn chúa hay là chọn vợ của mình vợ của mô xe đã không có muốn cho con của mình được cắt bì nhưng mà mô xe thì lại muốn cắt bì nhưng mà ông lưỡng, lưỡng lự ông không có làm liền và thế là chúa ngài tìm cách để giết mô xe đó quý vị và thế là bà vợ bà thấy sợ quá bà hoảng hồn cái bà lấy cái dao bà bà bà bà, bà, bà, bà, bà uh, cắt bì cho con của mình liền cho nên quyên bà chị thấy là đức chúa trời của chúng ta không có sự thiên vị tôi tới chúa đầy ơn như moses đó được chúa kêu gọi đó mà chúa ngày còn có thể giết đi đó, nếu mà ông ấy không chịu đầu phục chúa cho nên quý vị cần phải chọn đầu phục chúa cần phải xác định một điều rằng là tôi sống để làm cho chúa cái đẹp lòng chứ không phải là làm cho con người hài lòng amen ngày hôm nay có nhiều người ờ, sống theo cái kiểu mà để cho người ta đẹp lòng mình Ồ, nguyên một cái giáo hội cái lớn quá người ta nói rằng là chữa lành đuổi quỷ trong danh Chúa Jesus Christ là tà giáo thôi bây giờ thôi chắc tôi không có đủ quỷ chữa lành nữa. Quý mà cha mời đừng có làm hài lòng con người. Thà vâng lời Đức Chúa Trời hơn là vâng lời người ta. Sau lơ đã bị trút bỏ bởi vì cớ sau lơ không chịu vâng lời Đức Chúa Trời quý mà cha. Đối với Đức Chúa Trời, Ngài không có sự tiên vị. Đừng sống cho chính mình quá nhiều quý mà cha Hãy sống cho Chúa. Cho nên chúng ta cần phải vâng lời Chúa Đừng bao giờ sợ hãi mà nhút nhát bỏ cuộc Nếu chết, sẵn sàng chết vì cớ Chúa Có nhiều người ném đá tôi bởi vì cớ tôi giảng về quyền năng chữa lành ân tứ này kia Nhưng mà tôi biết rằng là Nếu có chết thì Chúa Giêsu vẫn sẽ đứng lên và Chúa Ngài sẽ đón tôi vào trong lòng Chứ tôi không bao giờ chấp nhận cái chuyện đó là quỷ ngày hôm nay nó có thể đi vào trong thánh và nó đuổi người ta Thay vì mình đuổi quỷ nhưng mà quỷ ngày hôm nay nó ngồi ở đâu mình là con cái Chúa chúng ta có một uy quyền rất là lớn ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta cùng nhau xem ở trong sách Ephesos đoạn số 1 à, câu số 19 à, cho đến câu số 21 biết quyền vô hạn của Ngài đối với chúng ta có lòng tin là lớn chừng nào y theo phép có thường của năng lực mình mà Ngài đã tỏ ra cho Đấng Christ khi khi Đấng Christ từ cái xuống lại và làm cho ngồi bên hữu mình tại cái nơi trên trời cao hơn hết mọi quyền, mọi phép, mọi thế lực, mọi quân chủ cùng mọi danh văn ra, không những trong đời này mà cũng trong đời hậu đến nữa. Ở trong Chúa Giêsu Christ chúng ta có một cái vị trí rất là lớn ở trong Chúa Giêsu chúng ta có một vị trí rất là lớn quý mài anh em nó cao hơn hết tất cả mọi quyền năng mọi thế lực của ma quỷ mọi sự cái trì của ma quỷ không những ở trong hiện tại nhưng mà là trong tương lai nữa quý mài anh em và trong đoạn 2 câu số uh, câu số 6 chép rằng là và ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Giêsu Christ Chúa không những chỉ khiến chúng ta được tái sanh sau khi chúng ta tiếp nhận Chúa Jesus làm cứu Chúa đời sống của mình nhưng mà Ngài cũng khiến chúng ta được đồng ngồi với Chúa. Nếu Chủ tịch nước của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mời anh chị em đến cùng ngồi ghế bên cạnh với ông ấy thì quý vị cảm thấy tự hào không? Tự hào không? Nói thật với tôi đi tự hào không à? Tự hào chứ đúng không à? Tổng thống Mỹ mời anh chị em ngồi bên cạnh ông ấy và nói chuyện quý vị tự hào không? Tổng thư ký Liên Hợp Quốc mời anh chị em đến nói chuyện và ngồi bên cạnh ông ấy nói chuyện với người bạn quý vị cảm thấy tự hào không? Tự hào chứ? Huống chi đi của trời của chúng ta và Chúa Giêsu Christ đang ngồi bên cạnh chúng ta, ở trong cái nơi trời trong Chúa Giêsu Christ. Có rất là nhiều con cái Chúa ngày hôm nay bỏ lỡ cái cơ hội để được Chúa thăm viếng bởi vì cớ mình đến nhà thờ, mình ngồi ở trong hội thánh nhưng mình không nhìn thấy sự gì của Chúa. Và chúng ta không biết là mình đang đồng ngồi với Chúa Giêsu ở trên hàng ghế nhà thờ này quý mà cha. Có thể chúng ta ngồi trên đất này nhưng mà trong tâm linh chúng ta đang ngồi cùng với Chúa Giêsu Christ ở trong cái nơi trời trong Chúa Giêsu Christ. Và khi chúng ta cùng ngồi với Chúa Giêsu thì không có quyền lực của ma quỷ nào có thể tấn công chúng ta được. Amen nhưng mà chúng ta biết rằng là là con cái Chúa chúng ta có uy quyền trên ma quỷ nhưng mà đồng thời nếu chúng ta không sử dụng cái uy quyền đó thì chúng ta vẫn để cho ma quỷ nó ngồi lên đầu lên cổ chúng ta. Ngày hôm nay có nhiều hội thánh cũng giảng về uy quyền của Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của những con cái Chúa nhưng mà không chỉ cho họ cách để làm sao sử dụng uy quyền đó. Và chúng ta không nhìn thấy được, chúng ta không nhìn thấy được cái um, À, chúng ta không nhìn thấy được đấng ở trong chúng ta lớn hơn một kẻ trong thế gian này mà chúng ta chỉ thấy kẻ trong thế gian này lớn hơn chúng ta giống như khi mà sau lơ và cùng với đạo quân của ông chỉ thấy Goliath to hơn mình thôi chứ không nhìn thấy Chúa là đấng đang sống ở trong mình lớn hơn mọi kẻ ở trong thế gian này và khi tôi hướng dẫn cho anh chị em thì có nhiều người được Chúa ngày giải cứu được chữa lành nhưng qua điều đó tôi nhìn thấy rằng là có nhiều con cái Chúa ngày mai trong cao thánh không biết cách để đuổi quỷ và tự bảo vệ mình ra khỏi tất cả những thế lực của gian ác của ma quỷ bởi, bởi vì có chúng ta chưa được trang bị chưa được trang bị khi mà chúng ta sống ở trong một cái vùng mất an ninh thì chúng ta cần phải được trang bị bằng những cái vũ khí để mình bảo vệ mình giả sử quý vị đang sống ở trong một cái khu vực mà người ta nói là có một cái băng đảng uh, trộm cướp giết người mà nhà của quý vị là ở giữa một cái đồng trống quý vị phải làm sao à, để cái rửa nhà đúng không ạ hoặc là phải có vũ khí để phòng thân chứ chúng ta có biết rằng là chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới này mà ma quỷ đi cai trị ở trên tất cả mọi người ở trên mọi quốc gia trên mọi chính thể của loài người không và chúng ta cần phải chống lại với những cái thế lực đó chứ không phải chúng ta chống lại với lại những cái, thế lực của con người à, chúng ta xem ở trong Efeso đoạn 6 Efeso đoạn 6 câu số 12 vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết bằng là cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian vào tối này cùng các thần dữ ở cái miền trên trời vậy câu 13 vậy nên hãy lấy một cái giới của Đức Chúa Trời hầu cho trong ngày khốn nạn anh em có thể cười địch lại và khi thắng hơn mọi sự rồi anh em được đứng vững vàng à, kinh thánh nói với chúng ta rằng là chúng ta phải đánh trận với lại những thế lực gian ác của ma quỷ không phải đánh trận cùng với chủ quyền cùng thế lực của con người và để chúng ta đánh trận với ma quỷ thì chúng ta cần phải có những khí giới của Đức Chúa Trời đây lý do tại sao mà nhiều con cái Chúa chúng ta không đánh trận với ma quỷ mà chúng ta đánh trận với con người không ạ? À? Tại vì cơ chúng ta không có khí giới của Đức Chúa Trời đúng không ạ? Ngày hôm nay nhiều con cái Chúa cứ săn tay áo lên, cứ hơn thua với nhau, thậm chí là thưa kiện nhau ra tòa rồi xong rồi vào hội thánh rồi đánh nhau rồi chửi nhau tùm lum hết quý mời cho em không phải là bởi vì cớ chúng ta không giải quyết được vấn đề nhưng bởi vì cớ chúng ta không nhận biết được cái đối tượng mà chúng ta đang tranh chiến đó là ai chúng ta là đánh nhau theo như cách xác thịt nhưng mà chúng ta lại quên mất rằng chúng ta phải đánh với lại cái thằng thằng quỷ đứng đằng sau với người kia thằng quỷ đứng đằng sau năng đề đó quý vị và để đánh với nó thì chúng ta cần phải có những khí giới của Chúa khí giới gì quý mài cho em đó là lẽ thật nghịch lưng áo giáp sự công chính tin lành bình an mà làm giáp và đức tin làm thuận rồi sự cứu chuộc làm bảo trụ gương của đức linh là lời đức của trời và quý mà chị mời chúng ta khi mang lấy tất cả mọi giới thuộc linh này thì chúng ta sẽ có cái quyền năng và sức mạnh để chúng ta nghịch lại với những công việc của ma quỷ nếu bản thân quý vị mà kêu à, tay không tất sắc mà ra đánh với là một đám ờ, cô hộ côn đồ hoặc là giang hồ gì đó quý vị có dám đi ra không nhưng mà nếu cho quý vị một cây súng của cảnh sát hình sự đầy đạn trong đó luôn quý vị có dám đối diện với tụi nó không dám không dám chứ đúng không ạ một cây súng nhiều băng nhiều đạn ở trong đó đối diện với nguyên một đám nó cầm dao này kia mà tấu thì kệ nó bây giờ tụi bay dùng cái dao gì nữa ta có súng ta hơn tụi bay đúng không quý vị như vậy thì ma quỷ nó có thể nó có nhiều cái vũ khí lắm nếu mà tay mà chúng ta không có vũ khí của đức chúa trời đó quý vị thua nó chắc giống như là con bảy con trai c 3 đó bảy người không có quyền năng của Chúa quỷ nó giật một cái một bảy thằng bỏ chạy không còn có một cái cái cái, cái gì trên người của bà cha nhưng mà nếu một người có uy quyền ở trong danh Đức Chúa Jesus Christ và người đó có sức mạnh của Chúa để quỷ phá công việc ma quỷ thì quỷ nó sẽ bỏ chạy quý vị đang ở phía nào phía chiến thắng hay là phía thất bại phía chiến thắng tôi không tin quý vị nói như vậy tôi không tin chưa chưa được thuyết phục lắm quý vị có thể nói ở đây là ồ tôi là người chiến thắng nhưng quý vị ơi khi về nhà đâu quý vị sẽ chứng minh với Chúa rằng quý vị chiến thắng nó như thế nào Amen quý vị không có thể nào mà khuất phục cái cúi đầu giống như là Sau Lơ và các anh của David cúi đầu trước Goliath được quý vị cần phải ngẩng cao đầu lên giống như David phải sôm tới để mà giết nó bởi vì sao bởi vì đức, đức chúa trời của chúng ta lớn hơn nó đúng không ạ à? và chúng hắn có nói với chúng ta rằng là ai là những người có cái uy quyền đủ quỷ à, chúng ta xem ở trong sách mát đoạn số 16 <clears throat> mát đoạn 16 câu số uh, ờ, 15 cho đến câu số 18 lời của Chúa nói thế này Ngài phán cùng các sứ đồ rằng hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người ai tin và chịu phép tem sẽ được rỗi nhưng ai chẳng tin sẽ bị đóng phạt Vậy những cái tin sẽ được cái chỗ lạ này Lấy danh ta mà trừ quỷ Dùng tiếng mới mà nói Bắt rắn trong tay Nếu uống giống chi độc cũng chẳng hại gì Hễ để ta cho cái đau Thì cái đau sẽ lành Ở đây quý vị thấy rằng là đại mạng lệnh của Chúa Giêsu Ngài đã truyền cho các môn đồ trước khi mà Ngài về trời Đại mạng lệnh đó là gì ạ? À? Đi giảng tin lành khắp thế gian đúng không ạ? À? Ai tin và chữa đáp tem sẽ được nổi Rồi tiếp tục ở, ở trong câu số 17 nói rằng là Vậy những kẻ tin sẽ được cái chỗ lạ này Quý vị thấy không? Đây là một bài tăng nha quý vị nghe tức là vừa vừa mới tin Chúa đó qua những sứ đồ rao giảng tin lành của Chúa những người vừa mới tin Chúa đó những người đó họ sẽ có cái quy quyền để mà lấy danh Chúa trừ quỷ không phải là người tin Chúa lâu năm hoặc là phải ờ, học qua lớp thần học này lớp thần học nọ thì mới có thể đuổi quỷ được nhưng mà những người vừa mới tin Chúa đó thì họ có cái quy quyền để mà lấy danh Chúa trừ quỷ tôi nghe có những người họ chưa tin Chúa nhưng mà họ nghe không biết nghe lời Chúa ở đâu á họ biết rằng Chúa Giêsu là danh quyền năng có thể đủ quỷ được thế là có những người hả khi mà họ gặp ma quỷ họ la Chúa Giêsu ơi cứu con Chúa Giêsu ơi cứu con thế là Chúa Giêsu ngày cứu họ thiệt quỷ nó đi ra khỏi và thế là họ tin Chúa quý vị có những người họ không có biết Chúa gì hết á nhưng mà họ nghe một sư hoặc là nghe người này kia làm chứng rằng là Chúa Giêsu có quyền năng trên các quỷ thế là khi mà tối họ gặp ma quỷ hoặc là quỷ nó hiện ra nó nhát họ đó họ la Chúa Giêsu ơi cứu con và thật sự là quỷ nó nghe danh Chúa Giêsu để bỏ chạy những người đó sau đó tin Chúa quý vị cho nên danh của Chúa Jesus rất là quyền năng. Danh của Chúa Giêsu rất là quyền năng. Chúng ta hãy tôn trọng danh của Chúa và hãy thiết lập một mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu ở trong sự thờ phượng, cầu nguyện và đọc lời của Chúa mỗi ngày. Đừng xem danh của Chúa Jesus như là một cái lá bùa hộ mệnh cho mình hoặc là lá bùa để mà mình có thể à, nổi tiếng quý mà chị em. Những con trai của Seba họ đã lấy danh của Chúa Giêsu mà Phaolô giảng đó, giống như là một cái lá bùa để mà cái công việc của mình, cái công việc trừ tà của mình nó sẽ được nổi tiếng và phất lên nhưng họ không ngờ rằng là danh của Chúa Giêsu Christ không giống như họ nghĩ danh của Chúa Giêsu chỉ có quyền năng cho những người có lòng tin đúng không ạ có lòng tin và có một đời sống đã thuận phục Chúa và dân cuộc đời của mình lên cho Chúa khi các sứ đồ đi rao giảng tin lành của Chúa đặt tay cầu nguyện chữa lành đuổi quỷ nhiều quỷ đã bị xuất ra và họ thấy rằng là wow tuyệt vời quá thì Chúa Giêsu ngài nói rằng là các ngươi đừng có mừng bởi vì có các quỷ phục các ngươi nhưng mà hãy mừng bởi vì tên các ngươi đã được viết ở trên thiên đàng Luca đoạn số 10 câu 19 cho đến 20 chép như vậy. Như vậy thì chúng ta phải mừng bởi vì có đời sống của chúng ta được liên hệ với Chúa Giêsu. Và ở đó Chúa Giêsu chúng ta thấy rằng là chỉ có những người có tên ở trong sách sự sống trong thiên đàng đó, những người đó mới có uy quyền cho ma quỷ thôi. Quý vị có biết chắc rằng là tên quý vị được viết ở trên sách sự sống trên thiên đàng chưa? Tôi biết tên Trương Anh Tuấn đã được viết ở trong sách sự sống của thiên đàng rồi. Còn tên quý vị thì sao? ai chưa chắc rằng là tên của mình đã được viết ở trên sách sự sống thiên đàng ở trong sách sự sống của thiên đàng thì quý vị có thể gặp tôi và tôi sẽ hướng dẫn quý vị cầu nguyện sau buổi nhóm này để chắc chắn rằng là hộ khẩu quý vị sẽ được chuyển lên thiên đàng amen và nếu mà tên quý vị đã được viết ở trong sách sự sống của thiên đàng thì quý vị ơi quý vị có quyền để đủ quỷ không cần biết là hai con quỷ hay là chục con quỷ hay là trăm con quỷ hay là cả hai chục ngàn con quỷ quý vị chỉ cần biết rằng là quý vị có cái cái um, cái quốc tịch của thiên quốc là quý vị có thể đủ quỵ để có quốc tịch của thiên đàng quý vị cần phải tin Chúa Giêsu Christ và thiết lập mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu không phải là mình đến nhà thờ để giữ lễ giống như bên công giáo có những anh em họ rất là yêu mến Chúa rất là sùng đạo anh chị em thậm chí là đến ngày chủ nhật có bốn năm giờ sáng thôi họ đã có mặt ở tại cổng nhà thờ để mà thờ vượng Chúa rồi nhưng bên cạnh đó có những người á đứng ngay trước cổng nhà thờ cầm điếu thuốc hút rồi cha ở trong kia ổng vừa mới amen xong cái amen chúa cùng cha rồi xong rồi nhóm xong đi nhậu quý vị ơi đó không phải là một đời sống thật sự có chúa giêsu chúng ta chỉ có tôn giáo chúng ta chỉ có đạo nhưng mà chúng ta chưa có chúa ở trong lòng của chúng ta chúa giêsu ngài muốn ở trong lòng của mỗi người chúng ta chúa không chỉ muốn ở nhà chúa mà thôi nhưng mà ngài cũng muốn ở trong nhà của chúng ta nữa ngài muốn ở trong lòng của chúng ta Amen không anh chị em? Hãy đem sự gì của Chúa vào trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta về nhà, chúng ta cũng hãy để cho Chúa ở trong nhà của chúng ta nữa quý vị. Ma quỷ nó không sợ những người chỉ mở miệng ra nói Chúa Chúa nhưng mà ở nhà thì lại không có tôn thờ Chúa. Có những người họ sợ ma sợ quỷ nổi mà họ đến nhà thờ đó họ mua cái thập tự giá quý, quý vị. Thậm chí họ mua cái thập tự giá to giống như thế này nè, để ở nhà. <laughs> Rồi có người mua luôn cả sợi uh, lần hạt măng côi đeo cái tay rồi đeo thập tự giá to ngay trước ngực cứ nghĩ rằng là trên người của mình rồi trên nhà của mình nó có thập tự giá là ma quỷ nó sợ hôm qua khi mà tôi tò mò tôi tra trên youtube thấy có những cái kinh <clears throat> kinh trừ tà của người công giáo à, họ đọc kinh rồi họ à, giống như một lời cầu nguyện vậy đó nhưng mà khi tôi nghe bài câu đầu tôi thấy kiểu này làm sao quỷ nó đi được nếu mà chúng ta đọc kinh mà ê a mà chúng ta không có đức tin nơi Chúa Giêsu Christ thì quỷ nào nó đi quý mà chứ ngày hôm nay quỷ nó là một dạng hữu thể linh rất là quỷ quyệt nó có thể lừa dối con người chúng ta bằng cách đó là nó giả bộ ra khỏi người nào đó mà nó ám rồi sau đó nó sẽ trở vào người đó trở lại cho nên ma quỷ nó có thể lừa dối bằng cách đó là nó sẽ sợ trước bất cứ một cái ờ, cái gì đó mà chúng ta dùng để chúng ta trừ tà nhưng mà sau đó chúng ta lại không biết Chúa Giêsu là ai hoặc là như thế nào ở trong đời sống của mình có nhiều người bị ma quỷ lừa dối bằng cách đó là à, họ cho à, họ, họ à, chúng chúng cho, cho cho cho họ sử dụng cái thập giá đưa ra trước mặt người có quỷ thế là quỷ nó run sợ à, ui, sợ quá sợ quá rồi nó ngã đập ra nó đi ra khỏi người đó xong cái nó ô thập giá này hay quá có quyền năng hay quá thế là lần sau á và trong những lần sau nữa cứ sử dụng thập giá để mà đủ quỷ không không có nhân danh Chúa Giêsu không có biết uy quyền của mình trong Chúa Giêsu Christ như thế nào hết cho nên có nhiều trường hợp đó là mình thấy rằng là lấy thập giá hoặc là lấy kinh thánh luôn để mà đủ quỷ thì quỷ đâu có sợ đâu ma quỷ chỉ có sợ cái người mà có uy quyền ở trên chúng mà thôi ma quỷ nó biết được cái người nào có uy quyền cho nó chứ không ma quỷ nó không sợ cái người tín hữu đạo chúa ma quỷ nó sợ cái người tín hữu có sự gì của chúa chỉ có quý vị mới biết được mối quan hệ của mình với chúa ở mức độ nào mà thôi có thể ở trong một nhà thờ tin lành cả ngàn người tín đồ cùng nhau đi thờ phượng Chúa cùng nhau tôn cao Chúa ở trong ngày chủ nhật nhưng mà bao nhiêu người trong số một ngàn người đó có một đời sống cầu nguyện mật thiết với Đức Chúa Trời không phải ai ở trong nhà thờ cũng đều biết cách cầu nguyện đâu quý vị đúng không ạ không phải ai trong nhà thờ cũng biết cách để mà nhân danh Chúa Jesus Christ để uh, xin Chúa chữa lành rồi xin Chúa giải cứu mình là cầu nguyện được ma quỷ đâu cho nên đừng có nghĩ rằng là số đông là đúng nhưng mà chúng ta cần phải biết rằng là lời của Chúa luôn luôn đúng. Cho dẫu cả thế giới 7 tỷ người này người ta xoay lưng lại với Kinh Thánh, quý vị cần phải cùng với tôi, chúng ta đứng lại để mà chúng ta đứng cùng phía với Chúa Trời. Để chúng ta bảo vệ lẽ thật của Chúa. Amen không anh chị em? Dạ. Yeah. Và Chúa Giêsu ngài là đấng nắm tất cả mọi uy quyền ở trên trời dưới đất. Mọi uy quyền đã được trao cho Chúa Giêsu và ngài có uy quyền đắc thắng trên quy lực của ma quỷ. Matthew đoạn 28 câu 18 cho đến 20. Và khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ được sống ở dưới sự bao phủ, bảo vệ và đắc thắng của Chúa Giêsu. Còn khi chúng ta chưa tin Chúa thì chúng ta đang ở dưới cái sự chi phối và ảnh hưởng của quyền lực Satan. Chúng ta không sợ ma quỷ nhưng mà chúng ta hãy dùng uy quyền của Chúa để trừ quỷ và chúng ta chống trả ma quỷ. Khi chúng ta đầu phục Đức Chúa Trời thì chúng ta có uy quyền để chúng ta chống trả ma quỷ và nó sẽ bỏ chạy khỏi chúng ta. Giá cơ đoạn 4 câu 7 chép rằng là hãy đầu phục Đức Chúa Trời, chống trả ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh chị em. Ở trong kinh thánh tiếng Anh dùng cái từ đó là uh, chúng sẽ bỏ chạy hay là tháo chạy ra khỏi anh chị em vậy thì ma quỷ nó chỉ sợ những người có một đời sống đầu phục Chúa và có uy quyền nếu quý vị không đầu phục Chúa thì quý vị sẽ không thể có uy quyền từ Chúa ban cho cho nên anh chị em ơi chúng ta cần phải học đời sống thuần phục Chúa học lời của Chúa để chúng ta làm theo lời của Chúa chứ còn nếu chúng ta chỉ đến đây nghe lời của Chúa rồi từ lỗ tai này nó bay qua lỗ tai kia hoặc là giống như nước đổ lá khoai vậy đó ờ, chúng ta nghe giảng xong rồi về đến nhà chồng của chúng ta hỏi hôm nay một sư giảng gì em dạ em không nhớ hình như ông giảng gì quỷ quỷ gì đó em không nhớ nữa quý bà cho em ơi điều đó vô ích tôi không phải đả phá là là nhạo báng anh chị em gì cả nhưng mà tôi muốn cho anh chị em có một sự chân thành với Chúa và biết được những gì mình đang làm ở trong nhà của Chúa nó có một ý nghĩa và tầm quan trọng thế nào đừng giữ lễ theo tôn giáo nhưng mà chúng ta hãy giữ tấm lòng yêu mến Chúa và càng yêu mến Chúa chúng ta sẽ càng khao khát làm theo lời của Chúa và chúng ta càng làm theo lời của Chúa thì đời sống của anh chị em càng thêm lên uy quyền và càng thêm lên quyền năng Amen và khi anh chị em đầy dạy Chúa thì những người có ma quỷ ở chung quanh anh chị em đó họ sẽ lồng lộn lên và họ sẽ không thể chịu nổi trước cái sự hiện diện của Chúa ở trong đời sống anh chị em một là ma quỷ sẽ bỏ chạy khỏi anh chị em khi nó thấy anh chị em bởi vì anh chị em là người đầy dạy Chúa thứ hai đó là nó sẽ tìm cách nó quay lại nó cắn anh chị em nó sẽ tìm cách nó giết anh chị em trừ khử anh chị em nhưng mà anh chị em ơi đừng bao giờ sợ hãi trước nó cũng giống như khi a bên là một người đầy ơn của chúa chúa ngài nhậm lời cầu xin của ông và nhận lấy của lễ của ông dân ơi đứng trời liền nhưng mà cả in thì bên cạnh thì cảm thấy rất là khó chịu bởi vì cớ ông nhận biết rằng là a bên được ơn hơn mình và thế là cả in đã ganh tị và tìm cách để giết a bên quý mà chị em ơi nếu mà quý vị là a bên thì quý vị đừng bao giờ gọi là trùng bước nhưng mà hãy tiếp tục tiến bước với Chúa và nếu họ có giết được xác của chúng ta thì họ cũng không thể, không thể nào có thể giết được linh hồn của chúng ta được amen không ạ à? kinh nói rằng là sau khi mà bên chết rồi thì huyết của người vẫn còn nói đúng không amen vẫn còn sống chứ không phải là chết chết thể xác nhưng mà linh hồn vẫn sống với Chúa cho nên anh chị em ơi hãy kính sợ Đức Chúa Trời nhưng mà đừng bao giờ sợ hãi ma quỷ bởi vì chúng ta có uy quyền trên nó và khi mà tôi nghe tin ờ, các anh em chị em con cái Chúa ở trên miền cao nhất là cho Đắk Lắk à, bị à, bắt bớ về đức tin nơi Chúa Giêsu như vậy tôi kết lệ họ là anh em hãy vui mừng các anh chị hãy vui mừng bởi vì có vì danh của Chúa mình bị nó phạm bị nó xấu như vậy Chúa Giêsu ngày xưa khi mà ngài đủ quỷ thì ngài cũng bị uh, những người Pharisee và những thầy thông giáo nói rằng là Chúa dùng phép chú quỷ mà trừ quỷ Chúa là tà giáo cái sự bắt bớ nó lên đến đỉnh điểm cao độ đó là ngay cả uh, uh, trưởng ban đại diện tinh lành cũng đã viết thư và đã nhờ chính quyền can thiệp nói rằng là những người mà cầu nguyện chữa lành và giải cứu đó đây là tà giáo hết họ nói rằng là chúng tôi nhờ chính quyền để mà dẹp hết cái đám tà giáo đó và thế là có một ông thầy truyền đạo ở đầy ơn và đầy sự khôn ngoan của Chúa dám đứng lên mà nói rằng là tôi có phải là chống lại cái quyền thi hành công vụ quý vị nhưng mà tôi nói cho quý vị biết rằng là cái chuyện này nó vượt vượt hơn cả cái cái khoa học và cũng như cái sự uh, giải quyết của con người bởi vì thần học nó khác với khoa học chính quyền hoặc là công an có thể giải quyết về những cái vấn đề dân sự thôi đúng không ạ về phải trái đúng sai thôi nhưng mà cái điều này á là cái điều nó vượt nó nó không nằm ở trong cái cái cái thẩm quyền của của của những người mà mà mà mà làm cái công tác bên ờ, bên an ninh nữa nhưng mà vấn đề này là nằm ở trong tinh lý tinh lành tà giáo hay là không tà giáo á, là chúng ta phải xét theo lời của Chúa cho nên cái người thầy truyền đạo đó rất là khôn ngoan và nói rằng là không phải là chúng tôi sai nhưng bởi vì có những anh chị em kia kìa họ không có hiểu được thần học ở trong kinh thánh mà chúng tôi đang tin và vấn đề này á xin mời ờ, các anh em cứ cứ ngồi qua bên để chúng tôi giải quyết với những người kia họ không tin rằng là Chúa ngày hôm nay vẫn còn làm phép lạ chứ không phải là mình làm ngược gì đó hoặc là mình làm có gì đó sai ngược lại với kinh thánh không phải kinh thánh có nói về sự cầu nguyện chữa lành có nói về sự giải cứu đúng không ạ à, cho nên là vấn đề ở đây á tôi thấy những anh em ở trên miền cao bị ấp bớ đồng thời tôi cũng gửi lời à, gọi là khích lệ anh chị em nhưng mà tôi không nói trong sự tuyệt vọng tôi không có chia buồn nhưng mà tôi đang nói trong sự hy vọng rằng là Chúa sẽ mở đường cho anh em ra khỏi tất cả những sự bắt bớ đó Chúa sức giàu cho anh chị em nhiều hơn bởi vì cớ anh chị em đang chịu trả giá vì cớ tinh lành của Chúa và đạo tin lành ngày hôm nay bị bớ không phải là bởi vì những người ngoại những người mà mà họ không biết Chúa nhưng bị bớ bởi vì cớ ngay cả những người đã tin Chúa rồi quý mai chị em đã tin Chúa rồi nhưng mà không kinh nghiệm được quyền năng của Chúa giống như một mức độ như là những anh em đang bước đi ở trong quyền năng của Chúa và Chúa Giêsu ngày có nói trước rằng là, là trong thời kỳ sau rốt á, thì anh sẽ nộp em cho bị giết rồi cha mẹ sẽ nộp con cái cho bị giết và những điều đó ngày hôm nay nó đã xảy ra và ứng nghiệm anh chị em nhiều khi anh em con cái chúa trong trong cùng một đức tin với nhau thôi mà cũng thưa kiện nhau rồi làm khó cho nhau xin chúa giúp đỡ cho con cái chúa chúng ta khắp mọi nơi chúng ta hiểu được rằng là chúng ta không có gì khác nhau cả khác nhau chăng đi chăng nữa thì chúng ta chỉ khác về cái sự ờ, vận hành ở trong ơn thánh linh của chúa và đủ quỷ chữa lành mà thôi ai có đức tin thì cứ ở trong cái mức độ đó nếu anh chị em không tin rằng là mình có thể đủ quỷ được thì không sao anh chị em cứ ngồi đó chúa sẽ sử dụng người khác có cái quy quyền và quyền năng hơn để đủ quỷ chữa lành nhưng mà hãy nhớ rằng là chúng ta đều có chung một cha một chúa và cùng một kẻ thù amen yeah. Dạ, chúng ta không phải là kẻ thù của nhau cho dẫu chúng ta khác nhau về tổ chức về hệ phái nhưng mà chúng ta có cùng một đức trời là đấng mà chúng ta đang thờ phượng và phục vụ amen yeah. Dạ, chúng ta có kẻ thù đó là ma quỷ chúng ta phải đuổi nó chứ chúng ta không được quyền đuổi anh em của mình nếu mà họ đã cùng đức tin với chúng ta nơi Chúa Giêsu Christ cũng cầu nguyện và thờ phượng Chúa Giêsu giống như chúng ta thì chúng ta hãy nên mở lòng mình ra để tiếp nhận họ đừng vì một cái sự khác biệt nào đó ở trong tính lý hoặc là trong ờ, ở ờ, trong trong cái cách mà chúng ta tổ chức nhóm lại mà chúng ta lại kỳ thị lẫn nhau điều đó không nên anh chị em bởi vì trong thân của Chúa Jesus Christ chúng ta không nên có sự phân rẽ chúng ta cần phải có sự hiệp một với nhau và điều cuối cùng đó là chúng ta cần phải thực hành quy quyền ở trên ma quỷ thứ nhất đó là chúng ta không được phép sợ hãi ma quỷ không được phép sợ ma quỷ nha quý vị nha con quỷ nào cho nữa nó xuất hiện trước mặt chúng ta hoặc là nó quậy phá trong gia đình của chúng ta chúng ta cần phải không sợ nó ma quỷ cũng vậy nó nhìn vào sắc mặt của chúng ta nó thấy chúng ta cũng cứ, cứ cứng đơ bị tới liệt bởi vì có cái sự gì của nó nó chỉ cần ư một cái là mình bỏ chạy rồi vui mà chè không nên vậy thì chúng ta không được phép sợ nó thứ hai đó là mình không được phép nghi ngờ lời của Chúa không được phép nghi ngờ bởi vì lời của Chúa nói sao mình cứ tin ý như vậy Chúa nói rằng quý vị có thể đuổi quỷ thì quý vị phải tin rằng là quý vị sẽ đuổi quỷ không có chuyện mà ngược lại với lời Chúa không bao giờ có chuyện đó phải luôn luôn có đức tin và không được nghi ngờ rồi thứ ba đó là phải biết rằng là danh Chúa Jesus Christ là danh duy nhất mà Satan phải vâng lời. Danh Chúa Jesus Christ là danh duy nhất mà Satan phải vâng lời. Chúng ta không được phép nhân danh uh, uh, Chúa Giêsu của Tí Bí Giêsu hoặc là nhân danh Đức Chúa Jesus Christ của một sư trương quý hoặc là một sư nào đó. Nhưng mà chúng ta phải nhân danh Đức Chúa Jesus Christ ở Nazareth để trục xuất chúng bay là ma quỷ mày phải ra khỏi gia đình của ta, ra khỏi sức khỏe của ta, ra khỏi công việc làm của ta trong danh Đức Chúa Giêsu. Mà chúng ta đang có một uy quyền để chúng ta sử dụng danh của Chúa Jesus. Christ. Danh của Chúa Giêsu Christ là danh uy quyền rồi, nhưng mà chúng ta có uy quyền được ủy thác từ Chúa Giêsu để chúng ta sử dụng danh đó. Amen không ạ? À? À, Matthew đoạn 28 câu số 18 cho đến 20 nói rằng là uh, hết tất cả mọi quyền pháp trên trời dưới đất đã được giao cho ta. Vậy hãy đi. Tức là Chúa sai đi và Chúa giao chúng ta cái uy quyền ủy thác để chúng ta sử dụng danh của Chúa Giêsu Christ. Và trong Luca đoạn 10 câu 19 Chúa nói rằng là này ta đã ban quyền cho các ngươi giày đạp rắn bò cạp và mọi quyền của cả người dưới chân không gì làm hại các ngươi được. Cảm ơn Chúa không có bất cứ một thế lực ma quỷ nào có thể làm hại anh chị em được Khi anh chị em đứng dậy và thực hành quy quyền đó Hãy nói một cách giống dạc và công bố rằng trong danh Đức Chúa Jesus Christ ta mày đã bị thất bại mày phải lui ra khỏi con trai của ta lui ra khỏi vợ của ta lui ra khỏi chồng của ta trong danh Đức Chúa Jesus Christ và trong cái phòng riêng của anh chị em chúng ta khi cầu nguyện lớn tiếng như vậy thì trong thế dục linh đó quý mà chị em nó có sự thay đổi nó có sự biến đổi có thể quý vị nghĩ rằng là quỷ nó không nghe nhưng mà không đâu trong giới linh đó quý vị nó có sự nghe biết à, cho nên chúng ta phải thực hành uy quyền và đức tin của chúng ta trên các quỹ bởi vì nếu chúng ta không thực hành thì chúng ta sẽ không kinh nghiệm được à, tôi nhớ ờ, khi mà tôi qua à, châu âu à, khi mà ông sư ông đi cùng với tôi từ na uy qua Thầy điển á ông chạy xe mấy trăm cây số rồi ông 70 tuổi hơn rồi ông mệt ông nằm ông nghèo tôi cũng nằm ngủ cùng với ông nhưng mà tôi nói à, mình còn trẻ như vậy mình biết lái xe mà mình không giúp được cho mục sư này thấy ngại vô cùng luôn mà bây giờ mình lái thì mình không biết cái đường này là nó chạy sao rồi cái xe này là xe sport dạng mà sáu số nữa tôi chưa bao giờ chạy xe mà xe hơi mà sáu số cả sáu số nó khác nữa quý vị chứ không phải gạt lên gạt xuống bình thường đâu tại vì giữa mỗi số với nhau á nó có một cái khoảng mà gọi là cái khoảng khoảng trống á để khi mà mình mà giống như sumo vậy đó khi mà mình nhấn đạp cái en en en en thì nó có thể rồ lan ra lên như vậy đó còn mà gạt xuống á, thì nó sẽ vô cái số đó chẳng hạn giữa số 1 số 2 thì nó có cái, cái khoảng trống như vậy đó à, thì tôi không biết cái sử dụng nó sao hết thế là khi mà ông mục sư ông thức dậy sau nửa tiếng hồ ông nghĩ thức dậy và tôi nói mục sư ơi bây giờ để em em lái xe cho mục sư chứ em thấy mục sư mệt quá rồi mà mục sư đi mà cố như vậy là nguy hiểm lắm mục sư chỉ cho em cách để em lái đi thế là tôi cũng dàn tôi liều hết hết cái can đảm của tôi để tôi ngồi ngay cái cái vô lăng đó ông mục sư chỉ cho tôi cách để mà sử dụng cái xe đó à, như thế nào đó rồi uh, chuyển số làm sao rồi tất cả mọi công tắc mọi cái chức năng ở trong xe uh, như là còi rồi này kia ông chỉ cho tôi ông tôi tôi bắt đầu tôi nhấn từng cái từng cái tôi hiểu được nó vận hành sao và thấy là tôi dạng dĩ tôi chạy trong hơn 10 phút đầu quý vị tôi sợ lắm khi mà tôi chạy ra cái đường quốc lộ đó đường xa lộ đó người ta chạy vu vu vu vu ở châu Âu người ta chạy không có giống như Việt Nam mình chạy Việt Nam mình chỉ cao lắm là trăm trăm hai thôi ở bên châu Âu chạy nhiều khi tới trăm ba luôn tay chân tôi làm ngắt rồi à quý vị tôi nói không thể tôi không thể làm được nhưng mà Chúa nói với tôi rằng con có thể nếu mà con nhờ cậy ờ, Chúa thì con sẽ làm được mà khi mà tôi vừa mới ờ, ra khỏi cái cái cái cái cái cái, cái làn đường mà ở bên bên đường đó, để mà nhập vào trong đường cao tốc tôi đạp ga và tôi thấy tôi sử dụng được quý vị trong hơn một phút đầu tôi còn cảm thấy tim mình đập sợ quá bởi vì mình nghĩ rằng mình không làm được nhưng mà cảm ơn Chúa sau hơn 10 phút thì tôi đã có thể làm được và tôi đã có thể sử dụng cái xe đó một cách thành thạo ở trong ngày hôm đó tôi lái hơn được ờ, hai uh, trăm mấy chục cây gần 300 cây và đến nơi an toàn bình an không có gặp bất cứ một trở ngại nào quý mời chị tôi thấy một điều rằng là trăm hay không bằng tay quen nếu mà chúng ta nghe giảng nhiều về quyền năng của Chúa đuổi quỷ chữa lành mà chúng ta không bao giờ chúng ta bắt tay và chúng ta làm quý vị chúng ta không bao giờ tiến bộ được chúng ta không bao giờ chúng ta làm được quý vị cho đến khi chúng ta ngồi ngay cái vị trí đó chúng ta làm cái việc mà chúng ta nghe đó quý vị chúng ta sẽ làm được amen khi mà Chúa xuống ngày thăng thiên về trời được các sứ đồ sợ lắm đúng không ạ họ ngồi trên phòng cao họ chờ mà không biết là chờ thật sự là chờ cái gì nữa quý vị chỉ biết là lời của chúa hứa như vậy thôi họ chỉ biết quyền năng đó nhưng mà không biết là mình có thể làm được những việc chúa giêsu đã từng làm hay không với cảm ơn chúa khi quyền năng của chúa giáng xuống thì họ đã làm những việc lớn hơn cả chúa giêsu nữa bóng của Peter đi ngang qua đã có thể chữa lành được cho rất là nhiều người quý vị cho nên khích lệ quý vị chúng ta hãy cầu nguyện không những chỉ là cho mình nhận biết được uy quyền mình đang có mà thôi nhưng mà chúng ta cũng cầu nguyện xin Chúa ngài giúp cho con để con có thể làm được những việc mà Chúa Giêsu đã từng làm trước đây và khi anh chị em nhân danh Chúa Jesus Christ đuổi quỷ thì nó sẽ vâng theo lời của anh chị em. Bởi vì có anh chị em nhân danh Chúa Jesus Christ và làm theo lời của Chúa. Và Chúa Ngài rất đẹp lòng những người nào có tấm lòng vâng lời Ngài. Quý vị đuổi quỷ là quý vị có quý vị vâng lời Chúa cho nên là quý vị uh, tìm kiếm cái sự vinh hiển cho mình. Amen. Quý vị có đau lòng không khi mà thấy con quỷ nó ngồi lên đầu lên cổ người khác và nó đang hành hạ người thân trong gia đình của mình. Quý vị có sót không? À, nếu quý vị sót và quý vị được thôi thúc bằng tình yêu thương của Chúa, quý vị ơi hãy bước ra và đuổi quỷ. Amen đừng bao giờ để quỷ lộng hành trong gia đình của anh chị em nếu quỷ lộng hành trong gia đình của anh chị em anh chị em biết rằng là mình cần phải ăn năn hạ mình xuống đầu phục uy quyền của chúa rồi chúa sẽ phục hồi uy quyền của ngài trên đời sống anh chị em và anh chị em sẽ có uy quyền để đuổi ngược lại nó nữa anh chị em amen để dạ, xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta để chúng ta bắt đầu từ ngày hôm nay chúng ta sẽ thực hành những gì mà chúng ta có trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Và hãy nhớ nha quý mời chị em đừng bao giờ đuổi quỷ dạo, đừng bao giờ đuổi quỷ dạo tức là sao thấy quỷ đâu cái mình tới mình đục nhau cho mình đuổi. Không, những ai ở trong cái mối liên hệ của mình bạn bè người thân trong đình của mình chúng ta hãy cầu nguyện cho họ trước rồi hàng xóm của chúng ta nếu mà có quỷ đó chúng ta đừng có nhảy vô chúng ta sấn vô chúng ta đòi đủ quỷ nếu họ chưa có sẵn sàng để mở lòng mình ra để được chúng ta cầu nguyện thì quý vị ơi đừng ép họ amen yeah. đừng đừng có đủ quỷ dạo đừng có thầy lay chị người khác nhưng mà hãy cầu nguyện xin chúa ngài cho con có cơ hội để con cầu nguyện cho người đó xin chúa làm phép lạ để cho cái lòng của người đó đó hướng về chúa và con sẽ nói về chúa giêsu và con đủ quỷ ra khỏi người đó khi mà người đó cho phép và để cho con cầu nguyện và có những trường hợp quý vị chúng ta đủ quỷ nhưng mà quỷ nó không ra khỏi tại sao vậy thứ nhất là có những tội lỗi nào đó chưa được sinh ra thứ hai là có những giao ước nào đó mà người đó chưa có xé bỏ hết rồi thứ ba nữa đó là cái người đó không chịu ăn năn và cứng lòng chúng ta thấy rằng là khi mà sứ đồ Judas Kairos có quỷ ở trong ông ấy đúng không ạ trong cái buổi tiệc thánh trong buổi tiệc cuối cùng với Chúa Giêsu á quỷ nó bên cạnh Chúa Giêsu luôn tức là nó ở trong Judas Iscariot đó nhưng mà tại sao Chúa Giêsu không đủ quỷ ra khỏi Judas có phải quỷ nó mạnh không không phải bởi vì có Judas cứng lòng Judas đã cố chấp và không chịu để cho Chúa ngài giải cứu mình anh chị em Dạ đúng rồi, Juda đã thỏa hiệp với thế gian, tội lỗi. Cho nên cái sự thỏa hiệp đó nó đã làm cho lòng ông bị cứng cỏi. Cho nên có nhiều trường hợp chúng ta biết là có quỷ đó, nhưng mà chúng ta không thể đuổi được nó bởi vì có người đó cho phép người đó đã để cho tấm lòng của mình hướng về ma quỷ à, cho nên cái điều quan trọng nhất để trước khi chúng ta được Chúa dùng để giải thoát người ta thì chúng ta cần phải khiến cho lòng người ta có sự ăn năn hạ mình và nhận biết được cái tình trạng của đó là như thế nào và khi người đó nhận biết rằng là mình đang cần được giải cứu thì người đó cần phải ăn năn thay đổi từ bỏ hình tượng từ bỏ sự thờ cúng thờ ma lại quỷ trở lại thờ phượng Chúa thì Chúa ngài sẽ giải cứu người đó ra khỏi quyền lực của Satan Amen Xin Chúa sức dầu cho anh chị em để anh chị em sẽ trở thành những con người để chúng ta quỷ phá những công việc của ma quỷ. Amen. Quý vị sẽ trở thành những chiến sĩ của Chúa Giêsu Christ để chúng ta cướp phá địa ngục và chúng ta đem nhiều người ở trong sự tối tăm trở lại với Chúa Giêsu. Amen. Chúa ở trong tôi sẽ ở trong anh chị em. Và cùng một Chúa cùng một Thánh Linh đó đã từng ở trong Chúa Giêsu, ở trong các sứ đồ và trong các hội thánh đầu tiên. Ngài sẽ ở cùng với chúng ta và Ngài sẽ giúp cho anh chị em để đủ quỷ, để giải cứu người ta ra khỏi những quyền lực của ma quỷ và đứng ở trong anh chị em lớn hơn một kẻ trong thời gian này amen dạ xin mời chúng ta cùng đứng dậy và chúng ta cùng cầu nguyện Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ video mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn